Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Vegan Good cùng bờ bếp nha Hôm nay Vegan Good sẽ giới thiệu đến cả nhà một món bánh tiếp mà Vegan Good đã từng làm nhưng mà được biến tấu với cái món nhân rất là thơm ngon trong mùa hè này đó là bánh crepe sầu riêng nha cả nhà ơi Ok, về nguyên liệu chúng ta sẽ có là 50g bột mì, một quả trứng gà, 100ml sữa tươi cùng với 1 gram muối 25 gram bơ cùng với 10 gram đường và 1 gram vani nha các bạn ơi đầu tiên mình sẽ nung bơ cho chảy ra các bạn nha chúng ta sẽ trộn với những nguyên liệu còn lại vào tiếp theo mình sẽ à, quả trứng gà và mình sẽ khuấy đều các bạn nha đó, sau đó mình sẽ cho những nguyên liệu còn lại vào như sữa tươi nè đó, bột mì đường muối vani à, sẽ cho vào cùng mình sẽ cho bơ vào mình khuấy đều mình sẽ lọc qua ray là mình xong hỗn hợp làm cái phần vỏ bánh rép bạn nha y chang cái bài mình đã làm được trước cái bài rép trái cây đó ok cũng tương tự cái bài trước mình sẽ lọc qua tay hỗn hợp beta để khi mình đổ bánh nó sẽ mịn và thơm và ngon các bạn nha và cũng loại bỏ những cái cái ờ, lẫn cận của bột các bạn Đó. ok tiếp theo thì mình sẽ chán ờ, cái chảo mình bằng một chút xíu dầu hoặc là bơ các bạn nha sau đó mình sẽ cho hỗn hợp bột vào mình sẽ uh, dạng đều các bạn nhé cho nó kêu đủ nước sẹo các bạn đó. sau đó mình sẽ đẩy nó lại khoảng tầm một đến hai phút cho nó chín đều các bạn nha sau đó các bạn có thể lật lại đó, cho nó chín luôn mặt còn lại luôn ok sau hơn 1 tới hai phút thì bánh đã chín rồi bây giờ mình sẽ lấy ra các bạn nha à, bạn chán đều bánh sẽ đều nha nước đều mới mang rất miệng luôn à, mình sẽ ra mỗi bên dĩa thôi tiếp theo mình sẽ chán tiếp à, lớp thứ hai à, lớp thứ hai đặc biệt hơn mình sẽ pha với một chút à, nước à, hương lá dứa vàng màu xanh đó à, sẽ lên màu rất đẹp khi mình ăn với cái phần bánh sầu riêng đó nha đó mình sẽ cho một chút xíu một hai giọt tinh dầu lá dứa vào sẽ lên màu rất đẹp các bạn nha đây cái nhà thấy đẹp không đó thấy không mình đã chán thử một lớp và nó màu rất đẹp cả nhà ơi màu xanh mướt luôn nha đây cái màu mà hưởng các bạn nào mà ăn hay bánh rép ngoài á sẽ hay dùng cái màu này á ăn sẽ cảm giác không miệng hơn hơn là cái màu nguyên thủy của, của bánh rép bạn nha đó. Ok, về phần nhân thì cũng giống như cái bài à, nhân sầu riêng trước mình làm á thì đợt này mình sẽ sử dụng thêm cái phần whipping cream nha mình sẽ đánh bánh bông lên cùng với chút xíu đường và cái phần uh, à, sodium này nha đó. thì các bạn muốn nhiều thì cho nhiều nha khoảng uh, sodium bạn phải dùng khoảng cỡ 100 gram riêng 100 ml cùng với 10 gram đường đó giống đúng tự vậy đó à, mình sẽ cho bước đi mình đánh nè đánh bông lên là ok sau đó mình sẽ bảo quản trong tủ lạnh các bạn nha ok với miếng riêng mình đã đánh bông cùng với đường các bạn đó, rất là bông miệng nha các bạn nha chỉ cần khoảng 50 phút là chúng ta đã có với miếng riêng Ờ, đánh, đánh bông bằng máy các bạn rất nhanh gọn luôn đó. ok và phần xử lý thì mình chỉ việc mình tách vỏ và mình sẽ quét đều mình sẽ à, nhìn nó nhuyễn ra là xong các bạn nha đó, rất là nhanh gọn thôi Ok và chúng ta đã có phần vỏ bánh tiếp và phần nhân sầu riêng kem tươi các bạn ơi bây giờ mình chỉ việc mình bắt đầu mình uh, để vỏ bánh lên rồi mình cho nhân cùng với kem tươi vào mình xếp lại là thành bánh crepe các bạn nha ok bây giờ mình sẽ bắt đầu mình gấp mình cuộn bánh crepe lại các bạn nha thì mình sẽ dùng cái vỏ bánh crepe mình sẽ cho nhân với phần kem xem tươi các bạn vào ở giữa nha sau đó mình gấp lại hai mặt trước sau đó mình sẽ gấp hai đầu còn lại vào là xong các bạn nha à, các bạn nhớ lưu ý mình à, nhẹ tay các bạn nha đó, để bánh rán nó không bị bể nha đó mình sẽ làm gấp hai đầu kia vào trước và sau đó mình sẽ gấp hai còn lại vào đó, hay các bạn đổ bánh rép nếu bánh mềm á, thì sẽ gấp rất là dễ nha bạn lưu ý nha còn bánh nào mà cứng á, sẽ rất dễ bể các bạn lưu ý lúc mình đổ bánh rép rất quan trọng các bạn nha đó. rồi vậy xong cái bánh rép các bạn rồi ok mình chuẩn bị thách thức nào Ok và chúng ta đã xong được cái phần bánh tép nhân sầu riêng à, kem tươi các nha Bây giờ mình sẽ cắt ra là mình sẽ thưởng thức bánh nếp nha cả nhà ơi Wow cả nhà ơi xem ngon không nào với nhân kem tươi cùng nhân sầu riêng béo thơm ăn cùng với bánh nếp mềm mềm tan trong miệng trời ơi quá tuyệt vời cho một à, món bánh đếp sườn biên trong những ngày hè này các bạn nhé rồi chúc cả nhà có phút giây thư giãn với món ăn này nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye